Các em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô trò mình sẽ ôn tập sang hết phần phép cộng các phân thức đại số các em nhé. Vậy thì các phép cộng các phân số chúng ta đã học ở lớp 6 rồi đúng không? Thì các em biết rằng là phân thức và phân số nó khác nhau ở chỗ rằng là phân thức thì tử và mẫu của nó là các đa thức. Đấy, thì việc cộng các phân thức nó khó khác nhau so với cộng phân số hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cách cộng phân thức. Ở đây chúng ta có hai hai cái bước làm một là nếu như phân tích mà cùng mẫu thì hai trường hợp trừ thứ nhất nếu các phân thức cùng mẫu thì ta cộng tử với tử và giữ nguyên tập mẫu thì nó giống như cộng các phân số cùng mẫu đúng không các em đấy thứ hai là nếu các phân thức mà không cùng mẫu thì ta sẽ quy đồng làm cho chúng cùng mẫu rồi cộng tử với tử giữ nguyên mẫu đấy như vậy lại phải sử dụng cái vốn kiến thức về quy đồng của các em vào đây không nào đấy bây giờ chúng ta sẽ thực hành làm các dạng các bài tập nhé bài 1 là tính a là 2 x x cộng 1 cộng 3 trên x cộng 1 chúng ta thực hiện cộng hai phần thức đó cô làm được thì đây nó gọn nó dễ nha chúng ta ghi là ta có là 2x trên x cộng 1 cộng 3 trên x cộng 1 thì các em quan sát hai phân thức này chúng ta thấy rằng là hai phân thức này có cùng mẫu các em à nó cùng mẫu là x cộng 1 vậy chúng ta làm theo quy tắc đầu tiên đó là nếu các phân thức cùng mẫu ta cộng tử với tử vào giữ nguyên mẫu được chưa à vậy thì hai phân thức này đã cùng mẫu chúng ta chỉ việc cộng tử với tử là chúng ta lấy 2x cộng 3 và giữ nguyên mẫu là x cộng 1 Đấy. 2x cộng 3 này là không thể thu gọn được nữa chúng ta để nguyên x cộng 1 nguyên vậy thì phân thức này chúng ta để nguyên để kết quả cộng hai phân thức này bằng 2x cộng 3 trên x cộng 1. Được chưa nào? Đấy, chúng ta lưu ý là đối với các phân thức cùng mẫu, chúng ta cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Đấy, chúng ta chuyển qua câu B là ta có 4 trên x trừ 2 cộng 3x trên 2 trừ x. Thì các em quan sát cho cô hai phân thức này hai phân phút này mới đầu ta quan sát chúng ta thấy nó có cùng mẫu không à không cùng bởi vì một phân thức có mẫu là x trừ hai còn một phân thức có mẫu là hai trừ x đã hiểu chưa vậy thì x trừ hai và hai trừ x là không giống nhau nhưng chúng ta thấy ở cái bài phân thức hôm trước của đã dạy các em chúng ta thấy là hai trừ x vừa có thể đưa về x trừ hai hoặc là x trừ hai có thể đưa về hai trừ x bằng cách chúng ta đổi dấu đúng không chúng ta nhớ cho cô công thức không trước ta học đó là a trên b thì sẽ bằng trừ a Đấy. Vậy bây giờ cô muốn đổi hai chữ x này thành x trừ 2 thì cô sẽ đổi dấu cả tử và và mẫu đúng không nào? Đấy vậy sẽ là 4 trên x trừ 2 cô để nguyên cộng với đổi dấu cả tử và mẫu ở trên là trừ 3x dưới mẫu thành là x trừ 2 Đấy, chúng cô đã sử dụng công thức này em nhé Vậy thì sau khi chúng ta đổi dấu chúng ta thấy rằng là hai phương thức này của chúng ta nó có cùng mẫu đúng không? Thực hiện theo đúng quy tắc là công tử với tử và giữ nguyên mẫu tử đây là 4 tử đây là âm 3 x mẫu đây là x trừ hai chúng ta cộng tử với tử 4 cộng với âm 3 x trên x trừ hai đấy còn cái đa thức 4 cộng âm 3 x này chúng ta nên viết thành là 4 trừ ba x trên x trừ hai như vậy chúng ta thấy đôi khi chúng ta có thể phải đổi dấu để nó xuất hiện có cùng mẫu được chưa nào đấy. bây giờ cô chồng mình sẽ chuyển sang cái bài C bài C đó là hai cái công thức là 5 tích trên tích cộng 2 cộng với 3 phần 2 Đây, thì chúng ta quan sát hai, quan sát hai cái mẫu thức này khi cộng chúng ta cứ phải quan sát mẫu thức trước chúng ta thấy hai mẫu thức này là không cùng mẫu đúng không vậy thì không cùng mẫu chúng ta sẽ quy đồng làm cho chúng cùng mẫu ở bài quy đồng chúng đã học rồi đúng không vậy bước một là phải làm gì là phải phân tích các mẫu gia nhân tử ở đây chúng ta không tách rời việc phân tích ra chúng ta vẫn viết được thức bài em nhé chúng ta không được viết tách rời là năm x trên hai cộng hai bằng năm x trên hai nhân x cộng mấy được chúng ta viết luôn vào đây sẽ là năm x bằng với cái biểu thức năm x hai x cộng hai ta đặt hai ra ngoài x cộng một đây cộng ba trên chúng ta viết như vậy được chưa nhiều học sinh là cứ tách rời ra là cứ 5x trên x cộng 2 hãy cộng 2 là bằng 5x trên 2 nhân x cộng 2 Đấy, rồi lại 3 phần 2 bằng gì chúng ta không tách rời ra Chúng ta viết luôn biểu thức cộng Đấy, Vừa quy đồng vừa viết biểu thức luôn Vậy sau khi phân tích ra các mẫu gia nhân tử rồi Chúng ta tìm những khuôn mẫu thức chung Đúng không? Bài quy đồng chúng ta học như vậy rồi đúng không nhỉ? Thế mẫu thức chung là gì? Ở đây là gì các em? Mẫu thức chung thì theo như vậy trước cô đã dạy các em mẫu thức chung là về số là bộ chung nhỏ nhất của các số nhân tử số về biến là phải là toàn bộ các nhân tử của biến đều có mặt trong mẫu thức chung mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất ở đây về số 2 2 vậy mẫu thức chung là hai bộ chung nhỏ nhất đúng không về biến ở đây chỉ có một nhân tử duy nhất là x cộng một vậy ta chọn ngay mẫu thức chung là hai Vậy thì nhân tử phụ của phân thức thứ nhất này là bao nhiêu? Nó là bao gồm cả rồi. Vậy nhân tử phụ là một. Chúng ta không phải nhân cả từ mẫu của nó nữa. Vậy phân thức thứ hai là mẫu của nó là hai. Vậy nhân tử phụ của nó là gì? Là x cộng một. Được chưa? Vậy ta phải nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với x cộng một kem. Đấy, bây giờ ta nhân kem nhé. Vậy sẽ bằng 5x trên 2 nhân x cộng một phân thức này không phải nhân phân thức thứ hai chúng ta nhân cả tử và mẫu với x cộng một ba nhân x cộng một trên hai nhân x cộng một đấy như vậy sau khi quy đồng chúng ta đã đưa hai phân thức ban đầu về hai phân thức có cùng mẫu và hai phân thức cùng mẫu này thì các em thực hiện cộng rất là dễ dàng phải không em bây giờ ta thực hiện cộng nào cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu vậy sẽ bằng 5x cộng tử này là 3 nhân x cộng 1 giữ nguyên mẫu là 2 yên tĩnh Đấy. thu gọn cái tử lại các em nhé chúng ta nhân chúng ta thu gọn 5x 3 nhân vào là cộng 3x cộng 3 trên 2 nhân x cộng 1 Đấy. ở đây có hai đơn thức đồng dạng là 5x cộng 3x chúng ta cộng là bằng 8x cộng 3 trên 2 nhân x cộng 1 Đấy, đó chính là kết quả của phép cộng 5x trên 2 cộng 2 cộng 3 phần 2 sẽ bằng 8x trên 3 là 8x cộng 3 nhân trên 2 x cộng 1 Đấy. chúng ta thấy rằng cái việc quy đồng à, cái việc cộng phân thức nếu như chúng ta quy đồng thần thụ thạo thì cái việc cộng phân thức khác mẫu cũng không phải là đơn không phải là khó khăn cũng kem rất là đơn giản à, chúng ta chuyển qua bài D bài D ta có phân thức của ta là x cộng 1 3x trừ 3 cộng với công thức là 5 trên x trừ 1 thì bài này hoàn toàn tương tự với bài C chúng ta sẽ phân tích các mẫu ra nhân tử để tìm mẫu thức chung bởi vì hai bởi vì hai công thức này là chưa cùng mẫu được chưa nào Đấy, vậy chúng ta phân tích bằng x cộng 1 đặt nhân tử chung 3 ra ngoài trong sẽ là x trừ 1 Đấy. cộng với 5 trên x trừ 1 Đấy. vậy chúng ta xác định cho cô mẫu thức chung là gì chúng ta cứ viết ra nháp thôi nhá Đấy, mẫu thức chung nhân tử về số là 3 Nhân tử về biến tại x trừ 1 đây cũng có x trừ 1 Vậy mẫu thức chung chính là 3 nhân x trừ 1 Vậy phương thức đầu tiên này cũng không phải nhân nữa Vì nhân tử phụ của nó chính là một rồi Phải không nào Phương thức thứ hai này phải nhân cả tử một mấy các em Đây nó có x trừ 1 rồi Đúng không? Vậy phải nhân với mấy đây? À chỉ việc nhân với 3 thôi Phải không nào? Bây giờ chúng ta thực hiện x cộng 1 Cái phân thức đầu tiên không nhân các em vẫn cứ viết nguyên Đừng có bỏ nó đi cộng với nhân cả tử ở mẫu với 3 thành 5 nhân 3 là 15 chúng ta nhận luôn nhé trên 3 nhân x trừ 1 Đấy. Như vậy sau khi chúng ta quy đồng chúng ta đã đưa hai phân thức ban đầu trở về hai phân thức bằng nó và có cùng mẫu do đó việc cộng hai phân thức này trở về việc cộng hai phân thức có cùng mẫu chỉ việc lấy từ cộng tử và giữ nguyên mẫu mà thôi được chưa như vậy cái này sẽ bằng các lấy từ cộng tử x cộng 1 cộng 15 trên 3x trừ 1 ta thu gọn lại em nhé x cộng 1 cộng 15 1 cộng 15 là 16 vậy là x cộng 16 trên 3 nhân x trừ 1 Đấy, đó chính là kết quả cuối cùng các em ạ. Đấy, như vậy cái cô đã hướng dẫn các em cái cách cộng hai phân thức có cùng mẫu và cũng như các phân thức không cùng mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Các em thân mến, chúng ta chuyển qua bài thứ hai là chúng ta sẽ cộng các phân thức này Đấy. bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt từ câu a nhé a ta có 4x trên x bình phương đây là 4x cộng 1 thêm 4x cộng 1 trên x bình phương trừ x cộng 5 trên 2x Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm thế là đương nhiên là hai công thức này không cùng mẫu rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ đi phân tích các mẫu ra nhân tử ở đây chỉ có cái mẫu thứ nhất là chưa ra nhân tử thôi còn mẫu thứ hai đã có sẵn nhân tử rồi phải không nhưng mà chúng ta vẫn phải viết theo nó nhé 4 x cộng 1 trên đặt nhân tử chung x ra ngoài x trừ 1 cộng 5 trên 2x Đấy. Như vậy khi các mẫu của nó đã ra nhân tử rồi thì chúng ta sẽ đi tìm mẫu thức chung chúng ta sẽ viết mẫu thức chung ra ngoài đấy nhá Đấy. về nhân tử về số là có số 2 nhân tử về biến đây có x đây có x đây x trừ 1 phải. Vậy thừa số cụ thứ nhất tử cụ thứ nhất là có x nhân x trừ 1 phần thì là sẽ là hai nhân tử phụ 2. Đây là hai x hai x đây có rồi đúng không? Vậy là thiếu x trừ một. bây giờ chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với các nhân tử phụ tương ứng. Đấy, rồi bây giờ sẽ bằng 4x cộng một cái này phải đem nhân với hai vì nhân tử phụ của nó là hai trên 2x nhân x trừ một Phân thức thứ hai nhân tử phụ của nó là x trừ một Vậy năm này ta phải đem nhân x trừ một trên 2x nhân x trừ một Sau khi nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng, chúng ta thấy rằng hai phân thức này là có cùng mẫu, chúng ta sẽ cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Thì đây có hai phương án. Phương án một là chúng ta nhân xong rồi hiện nhân bởi vì quy tắc chúng ta vẫn là thực hiện nhân trước cộng trừ sau nên chúng ta không phải lo vấn đề đó đúng không đấy thông thường cô thử cộng rồi chúng ta sẽ nhân xong như vậy sẽ là hai nhân 1 x cộng 1 cộng 5 nhân x trừ 1 tất cả chia cho mẫu chung 2x nhân x trừ 1 bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhân và thu gọn cái đa thức tử luôn một thể đấy bây giờ sẽ bằng 2 nhân 4x là 8x 2 nhân 1 là là 2 5 nhân x là 5x trừ 5 nhân 1 là 5 Đấy. tất cả chia cho 2x nhân x trừ 1 đa thức này chúng ta phải thu gọn lại cho nó ra kết quả gọn gàng luôn thêm nhá 8x đến 5x là đồng dạng tác với nhau này khi nào nó không còn hạ tử đồng dạng nữa thì thôi chúng ta vẫn cứ phải thực hiện cộng cái đã là 8x cộng với 5x là mấy là 13x 2 mà trừ đi 5 là trừ 3 trên 2x nhân x trừ 1. Đấy. Chúng ta thấy rằng là công thức này không thu gọn được nữa, chúng ta để nguyên. Thì vậy chúng ta đã thực hiện xong cộng hai công thức này ra kết quả bằng một công thức. Đấy. Câu B. Ta có x trừ 1 trên x bình phương trừ 3x cộng 3 trên 4x Đấy. Bây giờ chúng ta cũng phải phân tích các mẫu ra nhân tử đúng không nào? cái mẫu thứ nhất này ta phải phân tích đấy vậy nó sẽ bằng x trừ một đặt nhân tử chung x ra ngoài trong là x trừ ba cộng 3 trên 4x vậy chúng ta xác định cho cô mẫu chung là mẫu thức chung về nhân tử về số là 4 có nhân tử x nhân tử x đây x đây x trừ ba x trừ ba vậy nó không có số mũ là mấy cả vậy đây chính là mẫu thức chung vậy thì nhân tử phụ của phân thức thứ nhất chính là 4 em ạ và ta xác định người ta nhân luôn nhân cả tử của mẫu với 4 4 nhân x trừ 1 trên 4 nhân x nhân x trừ 3 Đấy. cộng với nhân tử vụ phân thức thứ hai nó có 4 x vậy nhân tử vụ là x trừ 3 vậy ta phải nhân cả tử vào mẫu với x trừ 3 vậy 3 nhân x trừ 3 trên 4x nhân x trừ 3 vậy chúng ta đã chuyển hai phân thức ban đầu trở thành hai phân thức bằng nó cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu Đấy, cộng tử với tử như vậy nó bằng 4 nhân tích trừ 1 cộng 3 nhân tích trừ 3 giữ nguyên mẫu là 4x nhân x trừ 3 bằng 4 nhân x ta nhân vào là 4x trừ 4 nhân 1 là 4 cộng 3 nhân x là 3x trừ 3 nhân 3 là 9 tất cả chia cho 4x nhân x trừ 3 Đấy. Vậy bây giờ nó bằng gì? Thu gọn là 4x với 3x là mấy? À là 7x Trừ 4 với trừ 9 là mấy? Là trừ 13 Tất cả chia cho 4x nhân x trừ 3 Đấy, đa thức này và phân thức này không thu gọn được nữa Đúng không? Đấy, vậy chúng ta đã thực hiện xong phép cộng hai phân thức này Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài C em nhé Bài C là ta có bao giờ làm bài cũng nghĩ ta có 5 x trừ 1 trên x bình phương trừ 2x lại cộng với 4 trên 2 trừ x đấy bây giờ chúng ta quan sát thấy này cái mẫu này chưa là nhân tử chúng ta cứ phân tích là nhân tử đi đúng không đây là 5 x trừ 1 trên x bình trừ 2x chúng ta đặt nhân tử chung x ra ngoài trong sẽ còn là gì x trừ 2 cộng 4 trên 2 trừ x à đến đây chúng ta mới thấy nảy sinh ra vấn đề đây có hai nhân tử là x nhân x trừ 2 nhưng đây lại có nhân tử là 2 trừ x vậy nó không giống x trừ 2 đúng không vậy bây giờ chúng ta phải làm sao cho nó giống x trừ 2 đúng không em đấy chúng ta không nên làm nhân tử mẫu chung là gồm có nhân tử là x nhân tử là x trừ 2 và nhân tử là 2 trừ x làm thế là không được đấy vậy thì x 2 trừ x này để biến thành x trừ 2 chúng ta sẽ đổi dấu cả tử và và mẫu đây lúc nãy cô đã có một bài cả chúng ta đã làm được rồi bây giờ cô đổi dấu nhá như vậy là 5 x trừ một trên x nhân x trừ hai đấy đổi dấu cả từ vào mẫu thì bốn này trở thành âm bốn hai trừ x lúc này thành x trừ hai Đấy. Đến đây chúng ta hoàn toàn tìm mẫu chung rất là dễ dàng đúng không? Mẫu chung chính là x nhân x trừ hai luôn. Vậy phân thức đầu tiên chúng ta không cần phải nhân nữa. Vậy nó sẽ bằng 5x trừ một trên x nhân x trừ hai cộng với trừ 4 cái này nhân cả từ một mẫu với x nữa trên x nhân x trừ 2 đấy đến đây các em đã được hai phân tích có cùng mẫu rồi các em sẽ tự thực hiện cộng hai phân tích này đấy, đó là công việc cô giao cho các em hoàn thiện nốt bài này nhé đấy. ta sẽ chuyển sang bài D chuyển sang bài D cô hướng dẫn làm thì bài D chúng ta thấy rằng là mẫu này cũng chưa chưa có dạng nhân tử chúng ta phải viết ra dạng nhân tử đúng không cô viết bằng ở đây luôn em nhé nó sẽ là x trừ 2 trên có nhân tử x trừ x bình có nhân tử là x trong sẽ là 1 trừ x cộng 1 trên x trừ 1 đấy thì bài D lại được nảy sinh ra vấn đề bài D lại được nảy sinh ra vấn đề là giống như bài C ở đây bài C chúng ta là 2 trừ x và x trừ 2 đây lại là gì đây là 1 trừ x và x trừ 1 thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải đưa một trừ x này thành x trừ một hoặc là x trừ một này thành một trừ x thì tùy chúng ta đúng không thì chúng ta sẽ đổi dấu cả thử của mẫu để nó xuất hiện giống nhau đối với bài này chúng ta nên đổi cái phân thức đơn giản này thôi nhưng nó đỡ phức tạp vậy chúng ta sẽ đổi như thế nào nó sẽ là x trừ hai trên x nhân một trừ x đấy cộng với đổi dấu cả từ của mẫu trở thành âm một trên một trừ x đấy đến đây các em sẽ lựa chọn mẫu chung và các em sẽ tự cộng hai này đấy hoặc là các em lại không thức đổi thành một trừ x mà các em thức đổi thành x trừ một Đấy. thì chúng ta sẽ đổi cái này thành x trừ một các em ạ cũng đổi dấu cả từ và mẫu thì phân thức này lại trở thành là hai trừ x trên x nhân x trừ một đấy và vâng. chúng ta cũng tìm được mẫu chung và chúng ta quy đồng đấy thì các em sẽ hoàn thiện nốt câu c và câu d các em nhé bây giờ cô chuẩn bị thêm cho các em một vài bài tập nữa để chúng ta thực hiện cho thật tốt hơn các em thân mến, các em hãy luyện tập với kỹ năng cộng các phân thức của mình qua các bài tập cô giao này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.